Người xưa cho rằng, hành thiện tích đức, vậy rốt cuộc đức là gì? Người xưa hay nói tích đức thất đức, hành thiện tích đức, vậy rốt cuộc thì đức là gì? Tại sao lại được cổ nhân coi trọng đến vậy? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Đức là gì? Theo tiếng Hoa thì chữ Đức gồm bộ xích bước nhỏ, chữ thập 10, chữ mục mắt, chữ nhất một và chữ tâm tim hợp thành. Trong thuyết văn giải tự có giải nghĩa rằng Đức, thăng giã, nghĩa là Đức có nghĩa là lên cao. Câu này có hàm ý rằng đạo đức, tâm tính của con người cần thăng hoa lên cao. Mà muốn tâm tính thăng hoa lên cao thì phải không ngừng tu dưỡng hàng ngày, do đó chữ Đức mới có bộ xích, nghĩa là bước đi từng bước nhỏ. Ý muốn nói rằng sự đề cao của con người phải liên tục không ngừng lại, tiến bộ từng chút một. Bên phải chữ Đức là thập mục nhất tâm, mười mắt một lòng. Chữ nhất, tuy chỉ một nét đơn giản nhưng lại là phức tạp nhất. Trong thuyết văn giải tự thì chữ nhất được giải nghĩa nhiều nhất, trong đó có nói rằng Ban đầu thái cực, đạo hình thành từ nhất, tạo thành phân chia trời đất, hóa thành vạn vật. Do đó chữ nhất là thủy tổ của vạn vật, là cội nguồn của tất cả mọi vật. Từ nhất phái sinh ra âm dương, phái sinh ra trời đất. Chữ nhất này chính là để phân chia trời đất, trên là trời, dưới là đất. Còn chữ thập là thập phương thế giới, tứ diện bát phương, nghĩa là thế giới mười phương, bốn mặt tám phương. Như vậy ở trên chữ nhất là thập ngục, nghĩa là khắp trên trời đều là con mắt. Còn ở dưới chữ nhất là chữ tâm, nghĩa là ở dưới đất là nhân tâm, tâm con người. Do vậy có nghĩa là mắt trời đang nhìn vào lòng người. Cổ nhân nói trên đầu ba thước có thần linh, mắt thần như điện, chính là nói mắt trời ở đâu cũng có, khắp trời đều đang nhìn xuống dưới đất. Từ đây có thể thấy rằng, bất kể có người nhìn thấy hay không, có pháp luật truy cứu hay không, thì hành vi của con người đều phải hợp với lẽ trời, đây mới là đức chân chính. Lão tử giảng, vạn vật mặc bất tôn đạo nhi quý đức, nghĩa là vạn vật không gì là không tôn quý đạo và đức. Vạn vật không có đạo thì không sinh, không có đức thì không thành. Vạn vật có thể sinh sôi phát triển đều là nhờ vào sự dưỡng dục của đạo đức. Theo Phật gia thì đời người sướng hay khổ đều được quyết định bởi đức. Đức nhiều hay ít sẽ quyết định phúc phận và vận mệnh của con người. Bởi vậy mà người xưa hay nói có đức mặc sức mà ăn, người có đức thì được, kẻ thất đức thì mất. Vậy như thế nào mới là một người có đức? Trong Thượng Thư, Cao Đào Mô có nói về 9 loại phẩm đức, khoan dung mà lại cẩn thận, ôn hòa nhưng vẫn có chủ kiến riêng, cẩn trọng mà lại cung kính, có khả năng trị loạn mà lại thận trọng, biết tiếp thu ý kiến nhưng vẫn cương nghị. Làm người chính trực mà lại có thái độ ôn hòa, thẳng thắn khoáng đạt nhưng biết giữ chừng mực. Ngay thẳng không nghiêng lệch mà lại đầy đủ, kiên cường bất khuất mà lại phù hợp với đạo nghĩa. Trong thượng thư, Hồng Phạm viết về tam đức, một là chính trực, hai là cương khắc, ba là nhu khắc. Trong chu lễ, địa quan có viết về lục đức, sáu loại đức hạnh, tri nhân, thánh, nghĩa, trung, hòa. Trong luận ngữ khổng tử nói về ngũ đức, nhân, nghĩa, lễ trí, tín. Nâng cao đạo đức thì xã hội mới có thể tốt đẹp trở lại. Người xưa tôn kính thần Phật, tuân theo đạo mà giữ được đức, nhờ vậy mà phúc phận nhiều. Trong con mắt của người xưa thì đức là một thứ rất thực chất, vậy nên mới nói tích đức. Thật khác với người ngày nay khi nói về đức thì lại cho là thứ hư vô, tồn tại trong tưởng tượng của con người. Khi không coi trọng đức thì người ta rất dễ phóng túng bản thân, tùy tiện muốn gì làm đấy. Nhìn vào xã hội ngày nay khi mà đạo đức trượt dốc, pháp luật đề ra ngày càng nhiều, đến mức đụng đâu cũng sợ phạm luật, vậy nhưng tại sao người ta vẫn cứ phạm pháp? Các nhà quản lý đau đầu không tìm ra giải pháp, càng làm càng dối. Vấn đề thực sự chính là nằm ở đạo đức. Đạo đức con người nếu có thể đề cao trở lại thì xã hội tự nhiên sẽ tốt đẹp. Có người ngày nay chế diễu đức là gì? Có mài ra ăn được không? Đức quả thực có thể mang lại mọi thứ cho con người. Người vô đức thì rồi cái gì cũng mất, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bốn tố chất làm nên một đại trượng phu. Đại trượng phu là hình mẫu lý tưởng của đàn ông thời xưa. Đó phải là người có khí phách, trí khí hiên ngang, chính trực, lòng dạ thẳng thắn, trượng nghĩa. Để miêu tả về đại trượng phu, Mạnh Tử nói, cư thiên hạ chi quảng cư, lập thiên hạ chi chính vị, hành thiên hạ chi đại đạo, đắc chí giữ dân do chi, bất đắc chí độc hành kỳ đạo, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng gì, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu. Nghĩa là, sống ở chỗ rộng rãi trong thiên hạ, đứng ở vị trí chân chính trong thiên hạ, đi trên con đường lớn trong thiên hạ, đạt được chí mình thì cùng người người hành đạo, chẳng đạt được chí mình thì riêng mình hành đạo, giàu sang chẳng dâm dật, nghèo hèn chẳng đổi lòng, cường quyền không làm khuất phục. Người như vậy là bậc đại trượng phu. Do vậy, một người được gọi là đại trượng phu cần phải có bốn tố chất sau. 1. Chí khí một người phụ nữ khi đánh giá đàn ông thì coi trọng nhất thường là tâm cầu tiến. Một người đàn ông nhận xét một người đàn ông khác thì thường hay để ý đến chí hướng của anh ta. Chí khí là gồm khí chất và chí hướng hợp lại mà thành. Đàn ông cần phải theo đuổi sự nghiệp, đạt được công danh, nhưng dù làm việc gì đi nữa, đàn ông cũng không thể đánh mất đi chí khí. Học giả thân cư Vân Triều Đại Nhà Thanh từng nói, người đàn ông mà không có chí khí thì một việc làm cũng không thành. Lữ Khôn thời nhà Minh cũng nói, người có trí khí mạnh mẽ thì có việc gì là không thể làm được. Lưu qua triều Đại Nam Tống nói lên sức mạnh của trí khí. Trí khí của người đàn ông có thể khiến cho biển cả được lấp đầy và di rời được núi. Trí là phương hướng, còn khí là động lực của người đàn ông. Một người đàn ông có trí khí tức là có phương hướng và động lực, vậy thì lo gì việc không thành công. 2. Hào khí Hào khí là sự hào hùng, hăng hái cuộn trào trong tâm. Người đàn ông có trí khí mà không có hào khí thì nhân sinh sẽ mất đi một phần hứng thú. Vậy hào khí này đến từ đâu? Nó đến từ sự tự tin mạnh mẽ, giống như câu. Ngửa mặt nhìn trời cười lớn, ta sao có thể là kẻ vô dụng. Nó đến từ tầm nhìn rộng lớn, cũng như câu. Không sợ mây che mất tầm nhìn xa của mắt, vì tự thân ta đã ở trên tầng cao nhất rồi. Nó đến từ một chút ngông với đời, dễ đâu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý, khiến ta chẳng được mặt mày tươi hay nó đến từ ý chí kiên định không gì lai chuyển. Gió thổi sông dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về. 3. Bản lĩnh Bản lĩnh của người đàn ông trước hết thể hiện ở chỗ có thể tự mình kiến lập cuộc sống của bản thân. Sau đó là chăm sóc người thân, bạn bè và gây dựng sự nghiệp. Bản lĩnh vững vàng của người đàn ông không phải tự nhiên mà có, nó đến từ sự rèn luyện nội tâm hàng ngày. Một bậc đại trượng phu phải không ngừng tu dưỡng để nâng cao cảnh giới tinh thần của mình. Sức mạnh ở bên trong mới là nguồn sức mạnh bất tận của bậc đại trượng phu. Một người đàn ông có bản lĩnh thì làm gì cũng thiết thực, không nói chuyện khoa trương, không mong ước xa vời, như trong hậu Hán thư có nói. Một nhà không quét, sao quét được thiên hạ. Lý Ngư triều thời nhà Minh cũng nói, đại trượng phu làm việc, mạnh mẽ và vang dội. 4. Khí tiết Khí tiết chính là có thể kiên trì chính nghĩa, đứng trước áp lực và dụ dỗ mà không đánh mất chính mình. Trên đường bị áp giải đến Yên Kinh, Văn Thiên Tường đã viết, nhân sinh tự cổ thủy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hạn thành. Nghĩa là, xưa nay hỏi ai mà không chết, hãy để lòng son chiếu sử danh. Câu thơ này đã trở thành một áng thơ ca bất hủ nghìn đời. Trong lễ ký cũng có nói, khi đối diện với tiền tài đừng tùy tiện lấy, khi gặp phải nguy nan đừng tham sống sợ chết mà dễ dàng từ bỏ. Đây cũng là nói lên khí tiết của bậc đại trượng phu. Giống như khi xưa ẩn sĩ Thi sĩ Đào Uyên Minh từng nói, không vì năm đấu gạo mà khom lưng. Một người mà đánh mất đi khí tiết thì trở nên vô giá trị. Làm người phải có nhân cách độc lập, có chuẩn tắc đạo đức, có ý chí kiên định, dù trong trường hợp nào cũng không đánh mất phẩm giá của mình. Bậc đại trượng phu đứng hiên ngang trong trời đất, không sợ hãi, không khuất phục, luôn là hình tượng mà cánh đàn ông mong muốn đạt tới. Chính kỳ mưu của quỷ cốc tử giúp nhìn thấu sự việc thế gian. Quỷ Cốc Tử là nhân vật tiêu biểu của đạo gia thời Xuân Thu Chiến Quốc, là thủy tổ của tung hoành gia. Ông thường vào núi hái thuốc tu đạo. Vì ẩn cư ở hang Quỷ Cốc cho nên tự xưng là Quỷ Cốc Tiên Sinh. Ông tuy còn nhiều bí ẩn đối với con người thế gian, nhưng đệ tử của ông thì đã vang danh thiên hạ. Hơn 2.000 năm nay, các nhà binh pháp gia đều tôn Quỷ Cốc Tử là thánh nhân. Tung hoành gia tôn ông là thủy tổ. Người xem mệnh bói toán tôn ông là tổ sư gia đạo giáo tôn ông là Vương Thiền Lão Tổ. Cả đời quỳ cốc tử chỉ xuống núi đúng một lần, chỉ thu nhận bốn đồ đệ, Bàng Quyên, Tôn Tẫn, Tô Tần, Trương Nghi. Bốn người này trước khi vào núi chỉ là vô danh tiểu tốt. Sau khi xuống núi ai nấy đều hiển lộ tài năng dị thường, lưu danh thiên cổ. Họ đã áp dụng binh pháp thao lược và tung hoành biện thuật do quỷ cốc tử truyền thụ để vươn lên làm quan, làm tướng các nước chư hầu. Hồ gió gọi mưa, khống chế cục diện chính trị thời loạn thế chiến quốc, nhưng tất cả những điều này đều quy về công lao của Quỷ Cốc Tử. Chính ông là người đã trực tiếp truyền dạy cho các đồ đệ của mình. Dưới đây là 9 kỳ mưu của Quỷ Cốc Tử. 1. Thời thế thiên hạ Cái gọi là thời thiên hạ, chính là xu hướng vận động của đại thế thiên hạ. Cái gọi là thế thiên hạ, chính là các nguồn lực thúc đẩy đại thế thiên hạ. Nếu ví thiên hạ với biển, thì hướng gió là thời. Các dòng chảy thủy triều do gió mà chảy là thế nắm được thời thế, chính là làm chủ dòng chảy và thủy triều. Thời thế thiên hạ, phức tạp khôn lường, quỷ thần khó đoán, nháy mắt vạn biến. Bậc thánh nhân biết thời hiểu thế, tùy thời mà dùng thế, tùy nguyên nhân mà trị thế sự. Kẻ gian tặc tạo thế ngược thời, do đó làm loạn thế sự. hai, Quỷ cốc tử đoán thiên hạ Đoán tình thế chính là đo lường cái tâm người khác. Nếu là đoán người, thì phải suy xét lời nói, quan sát sắc mặt, lắng nghe giọng nói, xem xét hành vi, sau đó suy đoán được chiều hướng của cái tâm người ta. Nếu là đoán thiên hạ, thì phải nhìn thấu tình hình quốc gia, xem xét các nguồn tài lực có hay không, người dân nhiều hay ít, địa hình hiểm trở hay dễ dàng, sức mạnh quân đội mạnh hay yếu, vua tôi hiền minh hay ngu muội, họa phúc của thiên thời, nhân tâm quy về hay trái lại. Sau đó suy đoán được vận mệnh quốc gia đó là thịnh hay suy, hưng hay vong. 3 mưu định rồi mới hành động. Chơi cờ vây không thể thiếu quân cờ. Người chơi mỗi người có 180 quân cờ. Để quân cờ trong hộp thì mãi mãi là quân cờ chết. Chỉ có để chúng vào trong ván cờ thì mới sống động. Thì mới trong tôi có anh, trong anh có tôi. Nếu như một quân cờ lạc nước, nhẹ thì mất đất tổn binh, nặng thì cả ván cờ thua, nên bất kỳ đi nước cờ nào, ắt phải mưu định rồi mới hành động. 4. Cơ tâm và đạo tâm Cơ tâm là thuật, nếu không có đạo tâm thống trị chế ngự, thuật càng cao thì hành động càng sai lệch. Cuối cùng không chỉ khó thành đại khí, e rằng muốn bảo toàn bản thân cũng khó. Trên đời đã bao nhiêu người mê mẩn bởi thuật, đã rước họa cho bản thân, và lây đến người khác. năm Quỷ cốc tử luận về bốn cảnh giới ngộ đạo. Ngộ đạo có bốn cảnh giới, ban đầu là nghe đạo, tiếp đến là biết đạo, tiếp nữa là thấy đạo, cuối cùng là đắc đạo. Trọng Ni tức khổng từ người nước lỗ thời Xuân Thu nghe đạo, nhưng không biết tại sao lại như vậy. Thế là không quản gian khổ, từ ngàn dặm xa xôi đến Lạc Dương để vấn đạo bậc tiên thánh lão đam tức lão tử. Tiên thánh luận đạo ba ngày, Trọng Ni do đó mà biết đạo. Đạo ngộ cái lý cõi nhân thế, liền lập ngôn nho ra. Do đó có thể thấy, hai chữ biết đạo thật là phi thường. 6. Thuật và đạo Bất kỳ học vấn nào đều có phân chia thuật và đạo. Về binh pháp mà nói, Thuật dụng binh là ở chiến thắng, đạo dụng binh là ở dập tắt chiến tranh. Cho nên người giỏi dụng binh không hiếu chiến. Đạo dụng binh là không chiến mà khuất phục quân địch, là ở chỗ hóa can qua thành ngọc lụa, là ở chỗ dùng bốn lạng xoay chuyển ngàn cân. 7. Thế nào là giỏi nói năng? Người giỏi nói năng, khi nói thì miệng như thác nước chảy, viện dẫn nhiều chứng cứ, có thể khiến người ta nghĩ cái họ không muốn nghĩ, làm cái họ không muốn làm. Không nói thì thần định như sơn, thế như mũi tên kéo căng trên cung tên. Có thể khiến người ta tâm thần bất an, như rơi vào năm dặm mây mù. Điều này gọi là không nói mà đã nói, vô thành thắng hữu thành. 8. Quỷ cốc tử quan sát thiên hạ Quan sát thiên hạ như từ xa quan sát núi, không thể chỉ dựa vào mắt. Phải dùng trực giác, phải dụng tâm. Quan sát núi từ xa, không cần phải leo lên núi. Nhìn vực sâu, cũng không cần phải xuống vực sâu. Ngược lại mà nói, nếu như thực sự leo lên núi, bạn không thể thấy được núi xa, không thấy được vực sâu. Cũng giống như đi vào rừng sâu, chỉ thấy cây cối, không thấy rừng rậm. Muốn nhìn thấy rừng rậm, chỉ có đứng ở đỉnh cao tuyệt đỉnh nơi này, phóng mắt nhìn xuống. 9. Thiên đạo, thánh đạo, nhân đạo. Thiên đạo là đạo của tự nhiên, cũng chính là cái lý sinh khắc biến hóa của vạn vật trong vũ trụ. Thánh đạo là đạo của cõi nhân thế, cũng chính là cái lý an bang định quốc, thiên hạ đại đồng. Nhân đạo là đạo của nhân sinh, cũng chính là cái lý an cư lạc nghiệp, đối nhân xử thế. Ba đạo này hỗ trợ và thành tựu lẫn nhau. Mất cái này thì sẽ xa rời cái kia. Xa thiên đạo thì thánh đạo khốn cùng, xa thánh đạo thì nhân đạo khó khăn. Sau khi xem xong video, Tâm Linh Cuộc Sống hy vọng quý thính giả có thể học được nhiều bài học quý giá, qua đó giúp bạn biết phải làm gì trước chặng đường tiếp theo của cuộc đời. Cầu mong mọi điều bình an sẽ đến với bạn và gia đình.